À, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, kèo bóng cao tiếng nha Thì đây là cái kênh youtube của mình Anh em đi ngang qua hãy để lại cho mình một lượt đăng ký theo dõi kênh nha à, Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu ở thung khổ giải ngoại Anh Đó chính là trận đấu giữa Tottenham và Aston Villa Trận đấu này được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 vào lúc 21 giờ này Và hiện tại thì uh, Tottenham đang xếp ở vị trí thứ tư bảng xếp hạng với 30 điểm sau 16 trận này. Còn Aston Villa thì đang xếp ở vị trí thứ 12 và có được 18 điểm sau 16 trận. Cái khoảng cách hiện tại của hai đội trên bảng xếp, trên bảng xếp hạng là 8 bậc nha anh em. Về cái lịch sử đối đầu của hai đội ấy, thì 9 à, trận gần nhất Aston Villa đều bị thủng lưới trước Tottenham. Và 5 trên 6 trận gần nhất thì cặp đấu này đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Và đặc biệt là 4 trên 6 trận đó thì Tottenham là đội mở tỷ số trước và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1. À, còn về thẻ phạt thì 7 trên 9 giật gần nhất thì cặp đấu này có không tới 4 thẻ phạt, rất là ít thẻ phạt luôn nha và ờ, và hai cái đội này đều có cái thiên hướng tấn công biên anh em tấn công biên tấn công cánh đâu nên ờ, cái tỷ lệ mà nổ góc rất là cao nha điển hình như là 5 trên 6 trận gần nhất thì ờ, cặp đấu này đều có từ 11 cấp đổ lên Đấy. và cái phong độ hiện tại của Tottenham ở 5 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh thì họ có được hai chiến thắng và phải nhận hai thất bại và một trận hòa và cái thất bại của họ là trước Liverpool và một Newcastle đang có phong độ rất là ấn tượng luôn còn về Aston Villa thì năm trận gần nhất ở giải Ngoại Anh, họ cũng giành được 3 chiến thắng và hai thất bại. Thì hai thất bại này của họ cũng tương tự như Tottenham là thất bại trước Liverpool và một Newcastle đang có phong độ rất cao. Đấy, còn cái lịch sử ờ, đối đầu gần nhất của hai đội thì ờ, Tottenham đã thắng Aston Villa với tỷ số 4-0 ngay trên sân nhà của Aston Villa luôn vào ngày 9 tháng 4 năm 22 này. Mình sẽ cho anh em xem cái thông số nha. À, thì trong cái trận đấu này trong cái trận đấu thắng 4-0 của Tottenham này thì uh, Son Heung-min đã lập được một cú hack chip đấy và cái kèo góc của trận đấu này là 92 à, ờ, như mình đã nói là cặp đấu này rất là dễ nổ góc nha thì mình sẽ đến với cái tỷ lệ kèo à, mã kèo hiện tại thì chủ nhà Tottenham đang chấp đội khách Aston Villa với mức chấp là 0.75 và cái mức tài xỉu của trận đấu này là 2.75 thì với cái mã kèo này mình ờ, nghĩ là anh em nên vào cái mã kèo tài 2.75 thì mình dự đoán cái trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số là 2-2 hoặc là 3-1 dành cho Tottenham. Còn về cái mã kèo tài xỉu, uh, kèo gốc, kèo thẻ thì mình sẽ cho anh em trực tiếp trong nhóm trước giờ bóng lăn. Thì những anh em nào mà chưa có trang để chơi hay là muốn vào nhóm chơi cùng với anh em mình thì cứ uh, liên hệ trực tiếp qua cái đường link mình để dưới phía dưới bình luận. Đó chính là fanpage và telegram ờ, kèo bóng cao tiếng ấy. Và cách tốt nhất là anh em nên vào nhóm của mình và tự lấy trang để chơi để anh em thoải mái vào những cái mã kèo mà anh em thích thì mình cũng ờ, xin tạm dừng video tại đây nha anh em thấy nhá mình nhận định trùng máu thì cứ vào và nhớ để lại cho mình một like một bình luận dự đoán tỷ số trước trận và một lượt đăng ký theo dõi kênh cài bóng cao tiếng nha